Để có một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng thì ăn uống khoa học là điều cần thiết. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết xây dựng một chế độ ăn phù hợp hoàn toàn với bản thân. Sau đây là 6 cách ăn uống khoa học đơn giản mà bạn có thể hoàn toàn thực hiện được. 1. Không bỏ bữa, ăn đúng giờ. Một ngày ít nhất chúng ta phải ăn đủ 3 bữa chín và có thể kèm theo từ 1 đến 2 bữa phụ tùy thích. Tuy nhiên, nhiều người hay có thói thói quen gộp các bữa vào với nhau điều này không tốt cho sức khỏe, lại là một trong những nguyên nhân gây tăng cân. Hai, lựa chọn khẩu phần ăn phù hợp. Để có thể đưa ra một khẩu phần ăn phù hợp, bạn còn xem xét các yếu tố bao gồm trọng lượng cơ thể, chiều cao, các hoạt động tiêu tốn năng lượng trong ngày nhằm đưa ra các chỉ số phù hợp để kiểm soát lượng calorie nạp vào cơ thể nên ăn lượng một thức ăn lượng thức ăn vừa đủ phù hợp với trọng lượng cơ thể của mình 3. Lựa chọn thực phẩm đa dạng Hiện nay thực phẩm rất đa dạng và nhiều một loại chứa nhiều chất dinh dưỡng khác nhau phù hợp với mọi người. Vì vậy, chọn lựa nhiều thực phẩm trong bữa ăn để cung cấp đầy đủ các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. bốn ăn ngũ cốc nguyên hạt. Thay vì ăn quá nhiều tinh bột, bạn nên sử dụng các nguyên ngũ cốc nguyên hạt như các sản phẩm từ lúa mì, lúa mạch và yến mạch. Khi tinh chế, ngũ cốc nguyên hạt giữ lại các thành phần thiết yếu và vì vậy chất dinh dưỡng và chất sơ sẽ không bị mất đi. Để ăn uống khoa học bạn nên sử dụng các tỷ lệ ngũ cốc nguyên hạt như 80 đến 100%. năm 5. Hạn chế ngũ cốc tinh chế thực phẩm nhiều đường, bổ sung thêm trái cây, rau củ. Ngũ cốc tinh chế như bánh mì trắng, mì ý có rất ít hoặc không chứa chất xơ, hàm lượng dưỡng chất bị giảm đi trong quá trình tinh chế. Và các bạn nên hạn chế sử dụng các sản phẩm có từ bột mì và nước ngọt. Nó có rất là nhiều đường và dễ gây cảm giác thèm ăn cho chúng ta. Thay vào đó ăn nhiều trái cây, rau củ gợi ý là mỗi ngày chúng ta có thể ăn 5 loại rau củ quả khác nhau để phù hợp với khẩu phần ăn trong ngày cũng như cung cấp dưỡng chất cho cơ thể. 6. Uống đựng nước mỗi ngày Lợi ích của việc đầu tiên của việc uống nước là ngăn chặn các cảm giác thèm ăn và thiếu nước khiến cho các cơ quan chuyển hóa hoạt động không tốt. Điều này giúp các chất béo hoạt động không tốt và tích tụ lại vì vậy hãy cung cấp đủ lượng nước trong cơ thể mỗi ngày